kìa ớt kìa Kì Kì Kì ớt cơ Thả ai kì ôi kì kì ớt cơ Kì Kì ớt cơ Tí Tí Để Bé bé cho nè Cầm bó đi bé bé rồi A G A G O G Nanti sama nih pite